Các em học sinh thân mến, để tiếp tục chương trình ngữ văn 7, tập 2, bộ sách Cánh Diều, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu bài 9, văn bản 2, Người ngồi đợi trước hiên nhà của tác giả Huỳnh Như Phương, sách giáo khoa từ trang 58 đến trang 61. Phần chuẩn bị, xem lại khái niệm tản văn ở phần kiến thức ngữ văn để vận dụng vào đọc hiểu văn bản này. Khi đọc tản văn, các em cần chú ý Bài tản văn viết về ai? về sự việc gì, đề tài, tác giả sử dụng phương thức biểu đạt nào, vấn đề tác giả nêu lên có ý nghĩa xã hội như thế nào, những yếu tố nào bộc lộ trực tiếp tình cảm, ý nghĩ của tác giả. Đọc trước văn bản, người ngồi đợi trước hiên nhà, tìm hiểu thêm thông tin về tác giả Huỳnh Như Phương, tìm hiểu những hy sinh, mất mát của nhân dân ta trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt trả lời những vấn đề trên nhé. Thứ nhất là bài tản văn viết về ai, về sự việc gì hay nói cách khác là viết về đề tài gì và sử dụng phương thức biểu đạt nào và vấn đề tác giả nêu lên có ý nghĩa xã hội như thế nào nhé. Bài tản văn viết về dì bảy Lê Thị Thỏa, một người phụ nữ quê ở Quảng Ngãi đã chờ đợi chồng suốt cả cuộc chiến tranh. Chồng hy sinh trong chiến đấu, dì thầm lặng sống một mình cho đến lúc già tác giả sử dụng phương thức biểu đạt tự sự và biểu cảm. Sự biểu cảm thể hiện qua lời người kể chuyện nhằm bộc lộ tình cảm, suy nghĩ của tác giả với câu chuyện được kể. Vấn đề tác giả nêu lên là vấn đề xuất hiện rất nhiều trong xã hội vào những năm tháng chiến tranh. Những người phụ nữ phải chịu cảnh chia ly người chồng thân yêu của mình. Yếu tố ngôi kể đã bộc lộ trực tiếp tình cảm, ý nghĩ của tác giả tìm hiểu về tác giả. Tên khai sinh là Huỳnh Như Phương, quê quán ở Quảng Ngãi, sinh năm 1955, thể loại sáng tác là phê bình văn học. Giáo sư Huỳnh Như Phương là nhà giáo chuyên giảng dạy lý thuyết văn học ở trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời là nhà nghiên cứu phê bình văn học trước năm 1975. Lúc chưa tới tuổi 20, Huỳnh Như Phương đã có bài đăng trên các tạp chí có khuynh hướng thiên tả lúc đó như trình bày, đối diện. Tác phẩm tiêu biểu là dẫn vào tác phẩm văn chương năm 1986, trường phái hình thức Nga năm 2007, những nguồn cảm hứng trong văn học năm 2008. Về tác phẩm Người ngồi đợi trước hiên nhà, xuất xứ trích trong thành phố những thước phim quay chậm, nhà xuất bản trẻ thành phố Hồ Chí Minh năm 2018, thể loại là tản văn, bố cục, phần 1 từ đầu đến đôi người đôi ngả. À, nội dung là tình cảnh ly tán kẻ Bắc người Nam của những gia đình có người tập kết ra Bắc. Phần 2, tiếp theo đến tìm mộ phần của Dượng. Nội dung là tình cảnh đáng thương của dì Bảy khi Dượng Bảy ra chiến trận. Phần 3 là phần còn lại, nội dung là tấm lòng thủy chung son sắt của gì Chúng ta sẽ tìm hiểu về những mất mát hy sinh to lớn của dân tộc ta trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Những người ra chiến trận thì à, trước hòn tên mũi đạn rồi trước những khó khăn vất vả, những nguy nguy hiểm ở trên chiến trường thì thế rất rõ ràng rồi nhưng những người ở hậu phương cũng vất vả cũng à, gian khổ không kém họ không chỉ vất vả về mặt vật chất mà họ còn đau thương về mặt tinh thần luôn luôn ngóng trông chờ đợi thấp thỏm no âu cho những người ra tiền tuyến vì vậy mà có tác giả biết rằng là để có được ngày 30 tháng 4, ai đếm được niềm vui, ai đong trọn nỗi buồn. Ngày 30 tháng 4 chính là ngày chúng ta à, chiến thắng giặc dạ mỹ ngụy xâm lược cũng nhỉ Đấy. ai đếm được niềm vui ai đong chọn nỗi buồn có rất nhiều những nỗi buồn không tên không tuổi các em ạ thế rồi thì có rất nhiều hy sinh mất mát ví dụ như đồng đội bao người không về tới như anh nằm lại cầu bông đồng dù và xa nữa cả đời họ suốt một thời máu nửa đầy ước ao giản dị sắp về sắp về nghĩa là chiến thắng à, khi mà chiến thắng thì việc được về quê hương về với gia đình bạn bè thân thuộc đấy nhưng có rất nhiều người đã không chờ đợi được cái ngày về đó nữa vì họ đã nằm lại trên chiến trường đấy những hy sinh mất mát của cả người trên chiến trường và cả người ở lại hậu phương chúng ta có thể kể như sau Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đã phải kéo dài gần 21 năm, trải qua năm giai đoạn chiến lược là cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ và nhiều thử thách, cam go, ác liệt. Chiến tranh khiến cho các gia đình phải ly tán, rơi vào cảnh thiếu thốn khó khăn, mẹ xa con, vợ xa chồng, cuộc sống nghèo đói khổ sở. Bom đạn cướp đi biết bao sinh mạng quý giá, để lại nỗi thống khổ, nhớ nhung và gánh nặng cho những người ở lại và những người ở lại luôn luôn chờ đợi những người à, còn à, đi xa rồi còn ở chiến trường chưa trở về với một cái hy vọng rất là mong manh là họ có thể là bị lạc họ có thể là bị thương chưa kịp kịp trở về đúng không nhờ những cái hy vọng đấy mà người ta bấu víu người ta có hy vọng sống tiếp người ta vẫn thường nói là chờ đợi là một điều khủng khiếp nhưng không có gì chờ đợi thì còn khủng khiếp hơn rất là nhiều vì vậy mà họ bám víu là cái hy vọng mong manh là người thân của họ còn sống, còn thất lạc chưa trở về để họ tiếp tục đợi chờ. Bây giờ tại sang phần 2 là phần đọc hiểu. Tranh minh họa và nhan đề văn bản có mối liên hệ gì? Chúng ta thấy trong tranh minh họa là một à, người phụ nữ già nua đúng không nhỉ? Hay nói cách khác là một bà già ngồi trước hiên nhà, ngóng trông chờ đợi người đi xa chưa trở về từ đây chúng ta sẽ trả lời Tranh minh họa hình ảnh người phụ nữ già nua ngồi chờ chồng trước hiên nhà Chờ một người lính sẽ không bao giờ trở lại Hình ảnh này liên quan mật thiết đến nhan đề Người ngồi đợi trước hiên nhà Tiếp, chú ý hoàn cảnh chia tay của nhân vật dựa bảy Thế thì chúng ta đọc đoạn này thì chúng ta sẽ thấy là hoàn cảnh chia tay là dượng bảy và dì bảy chia tay khi chỉ vừa mới cưới nhau được một tháng, hạnh phúc ngắn ngủi chưa được bao lâu. Chú ý ngôi kể của văn bản. Chúng ta trả lời văn bản được kể theo ngôi thứ nhất, Xương tôi, tác giả trong vai người cháu, chứng kiến toàn bộ câu chuyện và thuật lại khiến cho các tình tiết trở nên chân thật, khách quan hơn. Câu tiếp, vì sao dì Bảy biết Dượng Bảy vẫn còn sống? Chúng ta trả lời, dì Bảy biết Dượng Bảy vẫn còn sống thông qua những lá thư gói trong bọc ni lông, qua những tin tức từ chiến trường, qua người đi đường báo tin và trao dùm kỵ vật. Chú ý hoàn cảnh hy sinh của Dượng Bảy. Dượng Bảy hy sinh trong trận đánh ở Xuân Lộc chỉ 10 ngày trước khi trận chiến kết thúc. Thậm chí còn có người hy sinh đúng vào ngày 30 tháng 4, ngày kết thúc trận chiến. Qua lời văn hình dung giọng kể của tác giả, chúng ta đọc kỹ văn bản nhé. Chúng ta sẽ thấy lời văn cho thấy giọng kể của tác giả đầy xót xa, thương cảm. Đứa cháu thương cho người gì cô quạnh, đồng thời cũng cảm phục lòng trung thủy, kiên cường của người phụ nữ ấy. Trước hoàn cảnh của dì Bảy, tác giả có suy nghĩ gì? Quạnh vắng lặng đeo bám gì, băn khoăn không biết nếu ngày xưa đi bước nữa thì liệu bây giờ gì có được hạnh phúc hay không. Câu tiếp, việc nhắc tên thật của dì Bảy ở đây có tác dụng gì? Dì tôi bà Lê Thị Thỏa. Vì sao lại nhắc tên thật? Chúng ta trả lời là việc nhắc tên thật của dì Bảy có tác dụng khẳng định đây là một câu chuyện có thật, nhấn mạnh những mất mát hiện hữu mà cuộc chiến tranh tàn khốc đã để lại là sự thật chứ không phải trong tưởng tượng của tác giả đúng không nhỉ? Trả lời câu hỏi câu 1, bài tản văn người ngồi đợi trước hiên nhà viết về ai, về sự việc gì, chúng ta đã trả lời rồi đấy. À, bài tản văn người ngồi đợi trước hiên nhà viết về gì, Lê Thị Thỏa về việc gì hoài ngóng đợi một người chồng tham gia chiến tranh và giả đi trong cô quạnh khi người chồng bỏ mạng nơi bom đạn vô tình. 2. Sắp xếp các sự kiện chính sau đây theo trật tự như tác giả đã kể trong văn bản. A. Dượng Bảy ngã xuống trong trận đánh ở Xuân Lộc trên đường tiến vào Sài Gòn. B. Dì Bảy năm nay tròn 80 tuổi, đang ngồi một mình đợi Tết. C. Dượng Bảy cùng nhiều người con đất Quảng lên đường ra Bắc tập kết. C Ngày hòa bình, dì tôi đã qua tuổi 40, vẫn có người đàn ông để ý đến dì, nhưng lòng dì không còn rung động. E. Ra miền Bắc rồi lại vào miền Nam. E. Ra miền Bắc rồi vào lại miền Nam chiến đấu, Dượng Bảy vẫn liên lạc với gia đình chúng ta sắp xếp các sự kiện chính theo thứ tự đầu tiên là C, rồi đến E, tiếp đến A, đến D và cuối cùng là B. Câu 3. Trong bài tản văn Người ngồi đợi trước hiên nhà, tác giả đã kết hợp phương thức tự sự với phương thức nào chỉ ra tác dụng của việc kết hợp đó. Tự sự với biểu cảm đúng không nhỉ? Trong bài tản văn Người ngồi đợi trước hiên nhà, tác giả đã kết hợp phương thức tự sự với phương thức biểu cảm. Tác dụng Kể về câu chuyện của dì mình, lời người kể luôn nhỏ nhẹ như thì thầm với người đọc. Cách kể ấy vừa thể hiện được tình cảm và thái độ quý trọng, kính cẩn, thiêng liêng của người cháu, vừa tái hiện được sự hy sinh thầm lặng, sự chịu đựng bền bỉ, âm thầm, dẻo dai, lặng lẽ, biết hy sinh nên chẳng nhiều lời của những người phụ nữ Việt Nam. Câu 4. Tìm và phân tích một số câu hoặc đoạn văn trực tiếp bộc lộ tình cảm, suy nghĩ của tác giả. Một số câu văn, đoạn văn trực tiếp bộc lộ tình cảm, suy nghĩ của tác giả là Mỗi lần về thăm, ngồi bên mâm cơm đạm bạc với dì, tôi chợt nghĩ nếu ngày đó dì đi bước nữa thì liệu bây giờ dì có được hưởng hạnh phúc không? Những ngày này, dì tôi, bà Lê Thị Thỏa, một trong bao người phụ nữ bình dị đã đi qua chiến tranh, năm nay tròn 80 tuổi, đang ngồi một mình đợi Tết ở ngôi nhà gần cầu Vĩnh Phú, thuộc thị trấn Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Nguyện cầu hồn thiêng những người đã ngã xuống độ chỉ cho dì bình an trường thọ. Câu văn đoạn văn thể hiện sự đồng cảm xót thương của nhân vật tôi khi chứng kiến cuộc sống cô đơn, lẻ bóng của dì Bảy. Cả cuộc đời của dì là sự chờ đợi trong khắc khoải, hy vọng bồn chồn, người cháu hy vọng cuộc đời của dì sẽ bình an, trưởng thọ. Bài tản văn cho người đọc thấy sự hy sinh thầm lặng mà lớn lao của những người phụ nữ trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Vấn đề ấy gợi cho em suy nghĩ gì khi được sống trong hòa bình? Chúng ta trả lời, Bài tản văn cho người đọc thấy sự hy sinh thầm lặng mà lớn lao của những người phụ nữ trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Vấn đề ấy gợi cho em lòng xót thương và đồng cảm với những người phụ nữ thiệt thòi trong hoàn cảnh bom đạn vô tình. Đặt trong cuộc sống hòa bình hiện nay, em cảm thấy vô cùng may mắn vì được sống trong độc lập, tự do và đủ đầy no ấm. Được sống yên ấm như vậy, em càng biết ơn công lao của thế hệ cha anh đi trước đã hy sinh tuổi trẻ thời gian, thậm chí cả mạng sống của mình để ra sức bảo vệ Tổ quốc. Em sẽ cố gắng học tập và rèn luyện thật chăm chỉ để góp phần xây dựng đất nước giàu đẹp, xứng đáng với công lao cha anh đã bảo vệ, gìn giữ nước nhà. Câu 6. Có người nói gì Bảy trong bài tản văn giống như hình tượng hòn vọng phu ở các câu chuyện cổ. Ý kiến của em như thế nào? Đúng rồi, cô thấy rất là giống đấy các em. Em đồng tình với quan điểm gì Bảy trong bài tản văn giống như hình tượng hòn vọng phu ở các câu chuyện cổ. Vì qua câu chuyện, em thấy được ở gì sự chờ đợi, thương yêu, không quản khó nhọc, hy sinh, vun vén gia đình, Thủy chung một lòng với người chồng nơi chiến trận. Dù biết chồng đã hy sinh, gì cũng không màng đoái hoài tới những lời dạm hỏi, một lòng no chăm no cho gia đình nhỏ, ngày ngày ngồi chờ trước hiên nhà, hoài vọng quá khứ đã đi qua à, thực sự sự là thấy dì bảy rất giống với nàng tô thị trong sự tích hòn vọng phu đúng không nhỉ đứng chờ chồng tổng kết giá trị nội dung phơi bày hiện thực tàn khốc của chiến tranh để những gia đình vào cảnh chia ly tan tác ca ngợi những người phụ nữ tần tảo thủy chung son sắt họ chính là những người hy sinh âm thầm lặng lẽ góp công lớn cho công cuộc giải phóng đất nước